mặc váy nhỉ này nó đâu có bát vàng này không hỏi Này nhìn nó con gái rồi ok, okay. <laughs> Ui, siêu đấy Ekor đuôi sao Nó À bị massage Đúng rồi Massage mạnh như thế mà chẳng sao nữa là cái cần này lâu nhỉ đến rất lâu thêm Đây rồi Thank you. Điều đó nó buồn ngủ rồi đấy mình, Sướng quá chạy cần đứng chạy Nó buồn ngủ rồi cho nó ngủ đi mình, Không chơi một nữa À Thank <laughs> you.